Cảm ơn tất cả anh em trong công ty nha Cảm ơn em rất là nhiệt tình 12 giờ trưa mà em con phải ờ, chạy đi mua mi để phát cho để ủng hộ đồng bào miền Trung đấy các bạn hôm qua công ty cho 50 thùng rồi hôm nay tiếp tục công ty lại cho thêm 25 thùng với lại 5 à, thùng sữa nữa đi qua bên kia hả chắc cái bé quá dân ấy thôi à, khoan nào khoan nào để cho em ăn thanh toán Trời, cảm ơn em Long à, nhiều nha. À. Nhà mấy anh mấy chị ờ, đem tới ờ, đồng bào đồng miền Trung nhé. À, ờ, cảm ơn em Long quản lý công ty thay mặt cho anh em công nhân à, trực tiếp à, dạ. mua hàng và ủng hộ dạ. đồng bào miền Trung. Dạ. Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ, cảm ơn chị. À. Rồi chào anh em đã chuẩn bị bốc hàng lên xe. Ồ, ừ, đôi quần bọc khang lên xe này <laughs> ừ, chào mọi người mình phải bọc khang lên rồi chào tất cả mọi người nha à, thì hôm nay mình đến cái công ty khang đức thịnh và đây là lần thứ ba mình đến đây à, để nhận cái quà cũng như tiền à, quyên góp cho đồng bào miền trung thì là mấy lần trước thì mình không có nhận nhưng mà do cái công việc của anh em không có thời gian đi mua đó thì bây giờ mình sẽ nhận tiền à, và mình sẽ đi mua à, mình sẽ làm cái video để mà mình mua hết tất cả cái số tiền của à, anh em gửi gửi mình mua chứ công việc của anh em thì cái thời gian đi ra ngoài không có cho phép do ba lần mới đến công ty Khang Đức Thịnh à, tấm lòng của công ty anh em công ty thì rất là rộng do đó mình làm cái video để mình mang cái tính là mang ơn và rõ ràng trong cái việc nhận tiền và mua hàng Chị có được số tiền á, chị gửi em ra ngoài khi cái cái này cái này à, chắc anh mua mì mua, mua mì luôn chứ dạ, anh không có chuyển tiền đâu chuyển ờ, tiền em cũng nói em không có thời gian ra ngoài mua nên gửi anh chị ra ngoài mua trời trời triệu mấy ờ, không trăm năm chục ngàn rồi à, chị cảm ơn tụi em nha cái này là đúng là nhờ cũng nhờ thằng Long rồi nhờ tụi em mới có được nhiều như vậy dạ. rồi, ờ, rồi nói chung thay mặt đồng bào miền Trung tụi chị cũng cảm ơn rất là nhiều nha dạ. rồi rồi rồi anh dạ, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Rồi, rồi sau khi nhận tiền mình đã đến cái à, cửa hàng Kim Phát Linh để mình mua cái số tiền của anh em công ty gửi nha đâu rồi có năm thùng mua nước suối hay là mua sữa gì mua hết luôn đi cho nó đủ một triệu ờ, của người ta gửi ừ, mua sữa không được cái ai mua, à, mua sữa rồi mua nước suối công nó lo mà ông ấy lấy sữa đi sữa nước ngọt sữa nước ngọt lấy sao đủ con triệu của em nó đi ờ, cái nào đỡ đói đó cái đó là mì trộn cái đó trăm tư thùng mà không em lấy cứ kiểu như mình lấy đủ triệu cũng được đó thì mình lấy không lấy mì đi mì tê rồi hay là lấy mì cháo ấy em dạ, đúng cháo rồi. thì cháo um, 135 nghìn thùng thùng cháo này con nấu nước được không Hả? Dạ, nấu nước được không không cháo ừ. Ừ. cháo giờ rút rồi người ta có nước chưa cháo chưa có đít thì cũng, cũng được nữa 55 ngàn bao nhiêu gói 50 gói dạ, rồi bọn nó dạ. Cung đình này mấy không? Để mắc cái này tầm à, cái đó cái đó bị cái đó là uh, hình như hộp năm thùng mì là bao nhiêu là nó bốn mắm này mấy thùng à năm trăm thùng tám thùng lấy thùng đi là nó thùng là bằng à, khẩu ừ, ra bao nhiêu tiền rồi thế khẩu thôi là đi um, sáu uh, sáu trăm mà trừ đi ba chục là năm trăm bảy năm trăm bảy với cái này cho là một trăm ba nữa đi là đi uh, sáu bảy trăm rồi bảy trăm rồi hay lấy lên một thùng sữa nè thùng sữa bịch nè là triệu thùng sữa bịch uh, nhiêu ạ bịch hai trăm chín là một triệu rồi. Ừ, cái bịch đi làm gì gì đó chè đào còn không còn nhá thùng nào đó chứ thùng đấy rồi dạ. cái này cũng được này này cái này bông mà cái này cái bịch à, mình thắt cũng bằng hộp nhau cái đó sự một tam hộp cái này một tam bịch cái tư cái này thì nhiều hơn đổi cắt hư cái gì á nước có để đâu xin chấm dưới này có Ủa cổ lên trước luôn hả? Nè bà cầm đi tôi ginh cho à. à, mấy thùng cái gì thím thì thím cứ ấy đi thím cứ nói con đấy con đang quay con đang quay đặng con làm youtube Yeah. 990 990 hay là 990 rồi về thôi à, và đây là nơi để mình à, tập trung à, hàng hóa của à, cô chú anh chị em một à, à, miền Trung à, đây là cái cửa hàng phía Tây à, Tung Độ đây và ngày mai là sẽ công đến sẽ xe đến và sẽ chuyển chuyển hàng đi chung vô nhà được gọi vậy ủa nó leo